đang uh, xin chào bạn à, hôm nay uh, đang uh, xin giới thiệu các bạn cần ba khúc dựng hải đang đang dựng giờ mai hải đang vừa quay vừa um, quay giới thiệu sản phẩm cần là ba khúc dựng của hải đang dựng đây các bạn và cũng quay hướng dẫn các bạn cách vào quen luôn cần này cần power kinh do hãng phôi của hãng Asino liên doanh với à, Shimano sản xuất các bạn nhé sản xuất theo công nghệ của à, Shimano đây là những cái đốt hải đăng à, đã vào xong chỉ đây làm xong chỉ bắt đầu chuẩn bị vào keo keo thì hôm nào hải đăng sẽ làm một video riêng video nó khá dày và dài hải đăng chia làm hai video để các bạn tiện theo dõi đây là cái phần ờ, khoen Fuji đây, ờ, khoen Hải đang ờ, đang chuẩn bị vào chỉ đây Hải đang sẽ vào còn một phần khoen này thôi Đấy, khoen và bát rất là ok đây. phôi của nó đây bạn phôi đôi đốt thứ hai đốt thứ hai màu màu, màu chai bạn nhé Dạ, cần độ cứng BX Power King của hãng Asino 4m25 x2 dạ, có mã vạch mã, mã mã số của sản phẩm của hãng Asino và cảnh báo dưới à, không à, nên câu dưới đường điện dạ, dòng Asino này thì à, các bác câu cá tra trong miền Nam thì biết ờ, rất rõ về sản phẩm này còn miền Bắc thì câu lục thì ờ, chưa biết về ờ, chưa chưa biết mấy về dòng sản phẩm cần dòng hãng Asino đang, đang chuẩn bị à, vừa rồi hải đang ờ, phải điều chỉnh lại ờ, góc quay để tiện ờ, quay các bạn và hải đang làm không bị vướng tay à. dịch lên chút đang sẽ hướng dẫn làm chân bát này trước các bạn có trước tiếp mang có hai hai loại phối hai loại màu à, vàng đen là như cái à, mấy cái bát trước thôi các bạn Hải đang à, sẽ lấy à, chỉ chỉ kim tuyến các bạn đợi chút đang đang chuẩn bị đồ rồi quay nền trắng kia thì các bạn nhìn nó rõ hơn về những cái những cái vết đường chỉ và những uh, đường quen quen vì đây ờ, đang thường làm này là nền ờ, bàn gỗ làm nền này ừ, chuẩn bị uh, đầu tiên các bạn cắt một đoạn chỉ để thì, thì nó các bạn rút cái chỉ trang trí hay còn gọi chỉ kim tuyến và các bạn đặt chỉ kim tuyến luôn rồi ờ, hai cái cố định khoảng cách xa nhau ra một chút các bạn đừng uh, gần nhau quá Đấy. xoay hẳn một vòng đi Đấy. rồi dính chặt là được rồi tiếp đến các bạn dùng uh, chỉ uh, quấn chân máy à, chân quen cảm ứng chừng cũng chừng bằng à, tầm quen à, trước hoặc là ngắn hơn gen trước cũng tầm khoảng mấy ly thôi ờ, không cần à, bằng mà cũng ờ, các bạn làm nhiều thành quen thôi mình đây ướm chừng thôi các bạn nào kỹ nữa, lo chuẩn nữa thì các bạn dùng thước cặp đây hải đang cũng chuẩn bị sẵn thước cặp cho các bạn các bạn nhưng mà thường thường là cái đầu tiên thì không phải cặp đâu các bạn các bạn chỉ cần quay ứng chừng à, xong là các bạn à, sang cái chân này thì các bạn không không phải cặp này ờ, sang chân thứ hai các bạn lấy dùng cái đến thức cặp bạn đo cho chuẩn tương xứng cân đối các bạn làm làm chưa quen đâu còn làm quen thì các bạn cũng ứng chừng được rồi các bạn tháo ra tháo dính giấy ra đấy cắt cái chỉ thừa này đi cho nó đỡ vướng này nhìn nó đỡ rối mắt Đấy. đừng phải gian cắt vào chỉ kim tuyến lại mất thời gian Rồi ra xong rồi quân, quấn ước chừng cái bàn rộng của rồi rộng rồi rồi tiếp đến các bạn là phối chỉ kim tuyến xen kẽ với chỉ đen đơn giản bước này đơn giản không nếu các bạn thật chỉ ngang rồi thì không có gì là khó khó khó khăn cả đang ờ, đang vướng ờ, cái máy quay là làm ờ, hơi chậm một chút mà cũng làm chậm để các bạn theo dõi tiện theo dõi Đấy, các bạn cứ thế xoay thôi giữ căng trên đường chỉ này ra tí nó sẽ chèn qua Đấy, các bạn nhìn đấy đang sẽ bắt nét vào các bạn nhìn nó rõ này Đấy, bắt nét ạ sáng rồi nhìn à, thấy à, đây là đang cuốn 5 vòng vì ờ, các bạn à, thấy giờ các bạn còn thêm con này đang còn có 5 vòng rồi đây mới được 4 vòng ờ, còn vòng nữa à, ờ, 5 vòng rồi các bạn vắt chỉ gì kim tuyến sang này Đấy, vắt chỉ kim tuyến sang một tí lăn đi một tí để nó đè chỉ rồi, các bạn vắt lại nó lại một chút lại đè tiếp đè được à, hai vòng chỉ thì các bạn à, hơi kéo sang một tí Đấy, dịch thẳng sang thì nó không bị tuột chỉ Đấy. rồi đẹp rồi rồi các bạn là cắt bỏ phần à, chỉ thừa kéo con bọ chỉ thừa đi Ôi, vừa mới quay à, mất thời gian đường này đang đã sẽ làm xong rồi đây hơi dài bạn à, vắt luôn đi rồi ờ, quên không ờ, vắt rồi bạn à, vắt lại cũng được không sao để dài quá bạn ờ, rút nó khó rồi các bạn vắt cái này lên để tí các bạn à, rút chỉ kim tuyến vắt lên đừng để nó đè chỉ nhiều quá đang quên bao nền vậy thì bạn à, quấn tiếp rồi tí mình chỉ sau Đấy, rồi bạn bỏ ra chỉ bắt đầu à, mớm lên à, chân quen bắt đầu các bạn nó sâu sâu vào trong này các bạn ấy, tháo bằng dính không nó tụt đấy. đang lực căng quản chỉ nên là các bạn tháo từ từ đấy. À, tháo tạm nó một hai vòng lại đừng tháo hẳn ra các bạn cuốn chỉ vào đến đoạn nó vướng thì chắc chắn là nó mất thời gian làm một lần được luôn rồi tháo ra các bạn à, tháo ra thì đồng thời các bạn là đặt luôn chỉ để các bạn rút dấu đầu các bạn đưa tay vào dắt luôn này bạn dắt luôn này dắt vào khe luôn vì uh, chỉ này đang có độ căng bạn dắt vào được luôn nó bị tuột Đấy, dắt không bị tuột bạn uh, quay nhanh các bạn đang ờ, làm này nó hơi vướng tay một chút đấy đã xong các bạn là giữ giữ tay lấy chỉ dài một chút cắt bạn à, xỏ vào cái à, dây vừa đặt để rút chỉ ấy, rút dấu đầu giữ này bạn đừng rút hẳn nhé lấy à, bóng tay bạn cắt vừa phải bằng cái đoạn này vừa phải ngắn hơn đoạn này một nửa ngắn hơn từ mép này đến mép này mép đặt chỉ bạn cắt vừa phải thì các bạn giấu bước đầu à à, rút chỉ thì nó không bị lòi ra không bị thừa ra đấy không thừa ra không thừa đầu ra rất đẹp Đó. tiếp đến các bạn là quấn à, chỉ kim tuyến vòng ngoài Hải đang à, dùng à, tầm quấn đoạn này tầm 3 vòng vòng ngoài còn ờ, các bạn là giúp nguồn qua chỉ đặt là để rút dấu đầu à, vẫn giữ tay là rút chỉ Đấy, nó vào một chút rồi thì các bạn dùng à, đồng tay bạn cắt đi Đấy. cắt vừa phải Đấy, dấu hoàn đầu rồi hết được dùng thanh tô vít các bạn là gì cho nó đều chỉ ra nó dàn gọi là dàn cho nó đều chỉ nhé xong đơn giản đẹp gọn các bạn à, các bạn hưởng à, thành quả đấy, các bạn quấn à, không mất thời gian theo không bỏ công các bạn theo dõi video của đăng đấy, rất đẹp các bạn có thể tự dựng cho mình một cái cần hợp lý đấy. quen Fuji cái này có bác đặt rồi đang đang dựng đấy, vừa rồi đang vệ sinh cho hướng dẫn các bạn cách cuốn chỉ quen cần dựng và cũng ờ, tiện giới thiệu các bạn cần ờ, bao cúc ờ, spin power và spin king đây cái này power king chứ không phải spin king vậy power king của hãng asino sản xuất hải đăng uh, fishing chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của hải đăng fishing